Xin chào anh em à, Tiếp tục à, giới thiệu với anh em về một cái à, công nghệ chơi bài lá Đó là sản phẩm áo đổi bài cổ tay Và trong màn hình nhỏ các bạn anh em Là cái mẫu áo gió đổi cổ tay Đấy. Thì cái sản phẩm này chúng tôi mới thiết kế và cũng mới à, đưa thị trường Mẫu mã rất đẹp luôn Kiểu sáng thì à, rất là hiện đại phong cách thể thao Đấy bây giờ thì à, tôi sẽ à, tôi test thử cái à, chất lượng của cái máy này cái áo này đây là dòng áo đuổi cổ tay mà rất là êm không có tiếng động của máy phát ra như các, công nghệ trước ấy, chúng ta dùng hay có những cái tiếng của động cơ nên là rất bị người ta phát hiện trong lúc chơi còn cái sản phẩm này thì tôi đảm bảo với anh em là không bao giờ có một cái tiếng ồn hay tiếng ờ, động cơ nào ở trong cái máy này phát ra nên rất là dễ dàng qua mặt tất cả mọi người thì trong sân chơi những anh em nào từng dùng qua cái công nghệ đổi bài chắc là biết cách thức đổi bài rồi còn những anh em nào mà chưa va chạm qua thì tôi cũng xin phép ờ, giới thiệu qua một chút cách chơi của cái áo này ví dụ trong chơi liêng anh em lên vấn bài điểm số nó xấu điểm số nó không thay lực người ta thì anh em sẽ bỏ bài trước khi bỏ bài anh em làm tác hao bài à, thì à, mỗi người công thuật riêng khác nhau một người có người dùng à, một tay để hao có người dùng hai tay tôi thì làm hai tay Đấy. thì à, động tác đơn giản thôi anh em mà cầm bài à, gọn gàng này cách bài như v kênh nào muốn đổi để chính cùng là động tác à, hao bài Đấy. rất đơn giản Đấy là xong chúng ta trả hai cây còn lại vào trong nòng sau khi à, hao là bài thành công chúng ta sẽ đổi cái cây ta vừa hao được sang những cây bài khác chuyển những bài khác để điểm số cao hơn anh em chú ý là trong sân chơi thì à, anh em à, nên để ý xung quanh một chút trước khi đổi với những anh em nào mà chưa từng trải nghiệm hoặc chưa dùng qua những công nghệ này thì khi mua về dành một chút thời gian để tập luyện để cho nó quen động tác thì khi vào chơi đỡ bỡ ngỡ hơn đây tiếp tục ta quay lại ờ, cách đổi bài tôi lên được cây 6 cây 3 và cây 4 hiện tại tôi có 3 điểm bài trong người tôi giấu ghi gì thì tôi sẽ đổi cây 4 sang ghi gì để có 9 điểm bài từ 3 điểm đến 9 điểm thì tỷ lệ thắng cao hơn rất nhiều đấy Đó, 9 điểm bài chỉ cần động tác rất nhẹ nhàng thôi anh em đổi thành công ờ, là bài và tiếp tục chúng ngón sau cũng thế chúng ta đã có cái bốn trong người rồi tiền ván bài này 8 điểm bài điểm số cao chúng ta đổi không hợp thì ta không đổi nữa đây vẫn là 8 điểm bài cái 4 thì ta có thể đổi thành cái 3 để à, 7 điểm bài cái 4 à, trong người ta đổi thành cái 3 để có thêm điểm nữa cũng được hoặc là anh em có thể à, để 7 điểm được đấy cách đổi bài rất đơn giản thôi tốc độ báo rất nhanh và nó không hề có bị à, kẹt không hề có tiếng kêu o của máy tiếp tục nào đây lên ván bài 35 đẹp rồi nói chung là trong sân chơi anh em không nhất thiết phải đổi nhiều Đấy. hai điểm bài làm tác nhẹ nhàng có 5 điểm bài Đấy, rất nhẹ nhàng thôi đã có 5 điểm bài và những ván sau chúng ta lại như thế chúng ta chú ý này trong sân chơi chúng ta không nên đổi nhiều mà chúng ta sẽ đổi những ván to chất lượng để chúng ta có những cái à, ván đánh lớn tôi không đảm bảo với anh em 10 ván anh em thắng cả 10 nhưng mà tôi đảm bảo với anh em đã dùng công nghệ này thì cuối trận anh em người chiến thắng thì vì à, trong 10 à, trận chơi thì anh em đổi đến 7 8 ván mà đổi là bài luôn nào cũng lớn rồi đây có 5 điểm bài ta đổi cây à, bạch sang cây quy rồi dấu thành 8 điểm bài Đấy, rất là nhanh Đúng không? chúng ta càng chơi lâu thì chúng ta càng có cơ hội thắng cao hơn tại vì à, sẽ có những ván chúng ta lên được uh, những cây nó hợp với cái tương dấu trong người thì bài sẽ đẹp hơn ví dụ tôi đấu cây bảy với trong và vô, tình lên một ván có cây hai cái bảy đi hai cái bảy một cái áp như này thì tôi có cái bảy bên trong rồi điểm số bây giờ chỉ có 5 điểm bài thôi anh em nhé nhưng mà chỉ cần động tác nhẹ nhàng cái biến đổi từ 5 điểm bài thành sát 37 mà sát 37 thì anh em có thể chiến thắng rất là cao Đấy, vì những người được sát trong liêng rất là khó nhưng mà anh em có thêm một lá nữa thì tự nhiên anh em sẽ có hội à, tăng cường số hơn Đấy. rất đơn giản thôi thì anh em nào mà có cái nhu cầu về cái dòng áo đổi bài này thì liên hệ tôi qua số điện thoại 0834 666 333 hoặc 0346 0947 à, chúng tôi có sở bên xe Mỹ Đình bên xe mình Đông làm việc 24 trên 24 tất cả thời gian từ giấc nào chỉ cần anh em có nhu cầu chúng tôi sẽ làm vụ anh em xin chào anh em